Bạn có thể giúp trẻ tìm hiểu về lượng mưa bằng cách sử dụng bình nước hoặc cốc thủy tinh để đo lường. Đặt một bình nước ở bên ngoài. Sau khi trời mưa, trẻ có thể đặt một cái gậy bên cạnh bình và đánh dấu chiều cao của nước. Sau đó, trẻ có thể đổ nước ra và đặt nó lại bên ngoài. Sau khi trời mưa một lần nữa, bạn có thể hỏi, con nghĩ lần này trời mưa nhiều, thì ít hơn lần trước. Sau khi trẻ đoán, bạn có thể kiểm tra bình nước và so sánh với vạch đánh dấu của lần trước. Hoạt động này giúp trẻ học cách quan sát và đo lường.